em bán ờ, siêu khuyến mãi cho anh em 5 con này nhé em lấy 600 nghìn 5 con tất cả đều là hàng bẫy đấu nhá anh em nhá không phải là hàng lưới bởi vì em không chơi hàng lưới đây là anh em ờ, em gửi mồi lên cho anh em trên bản đánh và mình ờ, lấy lại của anh em Đấy. Ờ, cho nên là anh em yên tâm đây có cả con màu lân này người dài tại vì sao mà em ờ, bán giá rẻ như thế em nói thẳng luôn là bọn này là em cũng nuôi được ờ, hai uh, tuần 3 tuần rồi Đấy. nhưng mà khi kè với lại con mồi này nó không có thái độ hoặc là chỉ díu cổ díu họng Đấy nha thì em ờ, bán cho anh em cái giá hữu nghị đây lồng của chúng nó em vừa mới ờ, cho ra đây một hai ba bốn đây Đấy. một cái ở ngoài này để vừa để dưới chân này này đây năm cái đây mở cửa đây Đấy, cho nên là tại sao em lại ờ, bán cái giá đấy anh em phải hiểu nhá nó thái độ đã hot rồi bọn này đã hot rồi nhưng mà khi mà kè với con mồi trên cái dàn của em hay kè này thì nó lại à, ra giọng một hai câu rồi xù hoặc là díu díu cho nên là em à, bán rẻ cho anh em tình lý cho anh em nhá còn tất nhiên những cái con mà nó đang hót trong choang này thì em lại thì à, vừa tắm cho nó xong đây thì nó lại có một cái giá khác Đấy. anh em yên tâm như thế không phải là, là, là hàng nào em cũng ờ, bán kiểu kiểu như thế ở đây là con ờ, cuối năm thôi thì em mới bán không thì đừng tưởng em ờ, đây gửi vào một cái lồng này cho anh em luôn Đấy. tặng một cái lồng này luôn Đấy. xin mến chào anh em nhé